Vâng, à, chào bà con Ngày hôm nay thì à, công ty trách nhiệm hữu hạn à, Tân Phát Bắc Giang, Tân Bón Silic có đến đây để tư vấn cho vườn của nhà bà Bùi Thị Liên ở hợp tác xã Thanh Long gì nhỉ? Hợp tác xã bà Thanh Long Bạch Đằng à? Hợp tác xã Thanh Long Bạch Đằng, xã Bạch Đằng, huyện uh, Kinh, Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Và trên diện tích ở đây của bà là bà là, gia đình nhà bà uh, của ông ờ, gia đình của ông Tuấn bà Liên thì cũng là ông Tuấn là giám đốc hợp tác xã à, của hợp tác xã Thanh Long Bạch Đằng và bà Liên đây thì là người trực tiếp để chúng tôi hướng dẫn à, làm cho cái uh, vườn thanh long này cho nó đẹp cho trái to à, đậu quả thì lại đậu quả cao trái to quả đẹp mắt thưa tai dày và ăn đảm bảo cái độ ngọt cao thì uh, chúng tôi hướng dẫn uh, gia đình là uh, dùng cái uh, Ờ, túi phân silic này thì ờ, để phun trực tiếp lên ờ, cành lên lá trực tiếp vào quả và riêng vườn gốc thì hướng dẫn bà bà liên là lắc bón gốc đấy để làm sao mà cung cấp đủ cái dinh dưỡng phân trung lượng trung vi lượng cho thanh long bởi vì à, thanh long ở đây nhìn tổng thể trên diện tích là bốn à, bốn sào à, của bà liên ở đây thì nhìn cây tổng thể rất là đẹp cành lá tương đối là đẹp Ờ, ở đây chúng tôi nhận xét là tỷ lệ ờ, rất ít gần như là không có ghẻ không có ghẻ trên quả trên cành chỉ có quả thì đôi chút đôi quả thì nó không bị lấm bị bị bị đốm quả một chút nhưng mà cái thanh long này mặc dù nhìn tổng thể thì đẹp nhìn cành lá quả ờ, tương đối là đẹp nhưng mà nó vẫn chưa đạt theo cái tiêu chí mong muốn của người tiêu dùng và hợp tác xã đây cũng mong muốn là muốn sao để làm cho trái thanh long to hơn mắt thưa hơn tai dày hơn và à, quả mọng hơn đồng thời là ăn ngọt và bán được giá cao hơn thì ngày hôm nay công ty à, Tân Phát Bắc Giang cũng đến đây để um, tư vấn cho uh, trên cái à, diện tích uh, của uh, tác xã mình thì uh, trước mắt chúng tôi làm chỉ làm cho làm một mô hình này còn sau đây thì có thể mở rộng cho làm vài mô hình nữa để cho bà con tận mắt chứng kiến trên chính vườn nhà mình khi dùng phân bón Sinic. Dương và trên cây thanh long đang trong giai đoạn thu hoạch này ở đây chúng tôi có một cái nhận xét tổng thể là nhìn cây thanh long là rất là khỏe cây à, ờ, hoa sai à, quả thì nó chưa được to như mong muốn à, và tỷ lệ đậu quả thì cũng tương đối là cao nhưng mà quả ở đây nó vẫn còn nhỏ do thời tiết cũng như là cái uh, thời tiết khí hậu cũng như là cái tập tục canh tác của miền Bắc thì những trái thanh long chưa được uh, Ờ, to như là thanh long của Bình Thuận nhưng ở đây người dân đã biết áp dụng ờ, những cái kỹ thuật cũng như là thâm canh theo hướng hữu cơ và đây cũng là một hợp tác xã ờ, thanh long sạch Grab xin lỗi các bạn là Việt ạ này cho tỷ lệ uh, quả tức là sai hoa đậu quả và cho quả to hơn mắt tươi hơn à, mắt mở tươi hơn quả to hơn trái ngọt và mọng trái hơn cân và đây là mặt sau là phần hướng dẫn thì bà con sẽ áp dụng là ở đây chúng tôi chỉ đạo là cứ một xào bắc bộ 360 mét vuông thì dùng hai túi 5 cân là bằng tổng bằng trọng lượng 10 cân trên một xào bắc bộ 360 mét vuông và sau đây thì bà à, bón phân điện vâng cứ nào được vâng và um, với 10 cân để áp dụng cho một xào Bắc Bộ 6 360 mét vuông thì uh, chúng ta sẽ cho nó khoảng độ một lạng rưỡi khoảng một lạng rưỡi cho đến hai lạng trên một gốc đấy rắc luôn vâng rắc đi rắc từ vâng chúng ta rắc quanh tán nhé khoảng hai nắm to và rắc độ khoảng hai nắm to thì nó tương ứng với khoảng độ một lạng rưỡi đấy, đấy. Vâng. hai nắm to là được một đoạn rưỡi đấy Vâng, ngoài cái việc mà bón túi silic loại 5 cân ờ, để bón gốc xong thì Ờ, bà con cũng lên dùng cái túi 300g ờ, này để phun cho thanh long khi mà à, thanh long ở trong giai đoạn những cái quả mà nó đang à, những cái quả nó đang chuẩn bị thu hoạch này và những cái quả nó đang phát triển này thì cái việc phun này để làm gì thì việc phun này để giúp cho là thứ nhất là để cho khỏe lá khỏe lá hạn chế những cái bệnh ghẻ trên lá cũng như là mắt cua trên lá thối lá đấy và hạn chế được những cái như là bã trầu ở trên quả rồi những cái ghẻ trên quả đấy thì khi mà phun trong giai đoạn này thì nó sẽ có những cái quả nó chín như thế này này đấy quả nó chín này thì bà con sẽ có hai cách để lựa chọn một là nếu như những quả này đạt yêu cầu rồi mà đến thời điểm ví dụ như là rằm mùng 1 mà chúng ta cần thu thì chúng ta thu xong thì chúng ta dùng cái túi phân này chúng ta pha với tỷ lệ là 60 lít nước để phun à, cho diện tích là một xào Bắc Bộ đấy, 360 mét vuông còn à, và và cái việc phun này thì chúng ta sẽ phun định kỳ là chúng ta cứ khoảng 5 à, đến 7 ngày ta phun một lần đấy ngoài việc bón gốc ra thì chúng ta bổ sung thêm cái này là 5 đến 7 ngày phun một lần và nếu không phun được thì bà con à, bón cái số lượng tăng cái lượng phân 5 cân cái loại bón gốc tăng lên thì mình đỡ phải phun còn nếu như điều kiện mà ta phun được thì bà con nên phun thì cây quả nó sẽ đẹp hơn Đấy. và ngày hôm nay thì do tình hình do tình hình là cái thanh long này là chuẩn bị được thu rồi các bà bà con này Đấy, chuẩn bị được thu rồi nhưng chủ vườn uh, do là cái thương lái người ta đặt là đến ngày 27 27 tháng 5 người ta mới thu mà ngày hôm nay là ngày 24 tháng 5 âm lịch năm 2022 thì còn 4 ngày nữa là người ta thu Đấy, còn 3 4 ngày nữa người ta thu thì mình muốn là cái thanh long này nó treo được ở trên cây lâu hơn thì chúng tôi có một cái bí quyết giúp bà con là giúp để cho thanh long treo được ở trên cây lâu hơn mà nó không bị lứt nó không bị lứt nó không bị uh, uh, tức là quả nó sẽ không bị cái mã nó không bị ờ, xấu bỡ xấu đi mà nó vẫn tươi quả vẫn đẹp quả Đấy. thì chúng ta có một cái bí quyết giúp bà con là dùng cái túi phân Sinic này và chúng ta pha với tỷ lệ là 120 cho đến 150 lít để phun cho diện tích một xào bắc bộ 360 mét vuông đấy và chúng ta cũng chỉ phun một lần thôi một lần duy nhất bởi vì hôm nay đã là ngày 2 Hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2022 rồi Mà đến ngày 27 còn có 4 Còn có 3 ngày nữa là thu hoạch thôi Thì chúng ta phun cái này để làm gì Thì cái việc phun này giúp cho cái vỏ của thanh long này này Cho những cái quả chín này này Đấy. Quả xanh thì đẹp rồi các bạn nhé Nhưng mà quả chín này này Để cho cái vỏ nó đàn hồi tốt hơn Đấy. Và nó sẽ hơi xanh trái trở lại Hơi xanh một chút Và sau đó thì ờ, làm cho nó dai cuống hơn và nó treo ở trên cây lâu hơn và nó sẽ không bị đứt trái đấy thì bà con nên pha loãng cái lượng nước ra pha với tỷ lệ là 150 lít nước để phun cho diện tích một xào 360 mét vuông và sau đây thì mời bà con đến với phần à, pha phân và chúng tôi sẽ hướng dẫn phun để mô trên khoảng à, 5 gốc còn đâu thì chủ vườn tự làm sau khi rắc với quy trình là một lạng rưỡi cho đến hai lạng trên một trụ thanh long như thế này xong đấy thì bà con nên tưới nước giữ ẩm cho thanh long đấy chúng ta tưới đấm đìa ở đây là do là chúng tôi làm demo cho nên là tạm thời tưới cho bà con như thế này nhưng nếu như bà con có hệ thống tưới uh, nhỏ giọt hoặc là mình có hệ thống tưới máy thì chúng ta lên tưới đẫm đìa quanh gốc để uh, mục đích là để cho tan phân ra để phân thẩm thấu vào gốc uh, thanh long để giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt hơn cũng như là bổ sung thêm cái chung vi lượng uh, à, silic này cho cây thì cho cây sẽ khỏe và sinh trưởng tốt hơn với những thời tiết nắng nóng như thế này thì bà con có thể là ờ, ngày hôm nay phun nước sau khi mà rắc phân, phân xong thì ngày hôm nay phun và ngày mai nếu có điều kiện bà con cũng lên phun ngày mai ngày kia ngày mốt mình cũng nên phun cũng nên tưới nước cho nó để thứ nhất là giữ độ ẩm cho cây thứ hai là giúp cho phân thẩm thấu ờ, và có dinh dưỡng để lên nuôi thân nuôi trái nuôi hoa tốt hơn Vâng, đến với công đoạn phun vân silic cho thanh long thì uh, đặc biệt là cho thanh long mà để giúp cho uh, do tình hình bà con chưa kịp thu hái mà thanh long đã chín rồi mà ta muốn để kéo dài ra 5 7 ngày nữa uh, ta mới hái để bảo quản được thanh long tốt hơn thì uh, chúng tôi cung cấp một cái bí quyết uh, là dùng cái túi 300g này pha với tỷ lệ là 120 cho đến 150 lít nước để phun cho một xào Bắc Bộ 360 m2 và tương ứng với 64 trụ trên một xào Bắc Bộ. Và sau đây thì um, em cắt cái túi phân này ra. Và một túi phân này pha với 120 lít nước thì tương ứng với 6 bình. Mỗi bình 20 lít như thế này. Đấy, em đổ vào đây đi. Đổ phân vào đây đi, từ từ cứ đổ vào đi. Cứ đổ vào đã. Đổ, ờ, đổ thấp tay, đổ thấp. được đây là em múc ờ, nước cho 6k cho tương ứng 6 bình thì bằng 6k sau khi đủ 6k rồi thì mình khoáng lên cho nó tan nếu có điều, điều kiện thì bà con có thể ngâm phân từ trước để cho nó tan ra sau đó thì chúng ta chia cái tỷ lệ cho đều còn ở đây thì ờ, do là làm hơi gấp thì chúng ta um, cắt ra cho nước vào khoáng đều lên rồi chúng ta sẽ múc vào bình mỗi ca tương ứng với 20 lít đo vậy sau khi ờ, xong thì em để nó lắng xuống xong đấy nước trong một cái bã thì sẽ cho vào gốc cây để tưới nước thường nhá không cho bã vào bình... chúng ta múc phần nước trong múc ở phía múc trên, phần phía, trên. phía trên để cho nó đỡ phía trên để nước. cho nó không bị tắc vòi không không không không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không để lắng cho nó xuống đây đấy. đấy rồi đấy bây em đổ đầy nước không vào đấy à, đặc biệt với những bà con mà tưới nhỏ giọt thì chúng ta lên để trong để cái phân này nó nắng cặn xuống dưới rồi chúng ta chắt lấy nước chúng ta đổ vào bể hoặc vào phi để cho khi mà tưới nhỏ giọt thì nó không bị tắc vòi còn ờ, đối với phun thông thường thì chúng ta hoặc là tưới thì chúng ta cứ đổ phân ra chúng ta cho nước vào khoáng đều lên và sau đó tưới bình thường Đấy. và um, với cái cách làm này thì tí nữa là nó sẽ còn một chút nắng cặn ở dưới thì chúng ta hòa ra để tưới vào các uh, các gốc thanh long sau khi mà ta đã pha được ờ, từng bình như thế này rồi ta phun hết thì ta lại các bình sau ta lại làm như thế này lại lấy một ca nước và ta lại ờ, đổ vào và cho đầy nước ờ, lã vào nước không vào thì sau đó là ta lại đem phun khi nào hết 6 bình là coi như là ta sẽ phun xong cho một xào thì tại sao lại phải phun nhiều như thế này là vì thanh long đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch mà do thương lái là người ta à, người ta muốn là để cho năm bảy ngày nữa người ta mới cắt để người ta bán cho nó cho nó nó tạo kịp cái thời điểm của người ta người ta muốn kéo dài thời gian thì chúng ta phải làm theo phương pháp này để kéo dài thời gian thu hoạch à, và cho và để giúp cho thanh long có thể treo được ở trên cây lâu hơn mà vẫn đảm bảo về độ an toàn cũng như là um, đảm bảo về chất lượng về chất lượng cũng như là À, về cái à, mẫu mã của nó không, bị, đấy. không bị thối không bị đứt không bị rụng mà chất lượng canh long lại ngọt hơn ngon hơn thì chúng ta làm thế này là cũng là hơi gấp còn nếu bình thường mà bà con cứ bón định kỳ theo của chúng tôi hướng dẫn là mỗi một trụ cho khoảng à, một lạng à, rưỡi cho đến hai lạng trên một gốc và bổ sung thêm cái phân chung cái túi 300g này phun định kỳ là cứ 5 đến 7 ngày một lần. Sau khi đã xong rồi thì ta chuyển sang là công đoạn là phun và các bạn đến ờ, công đoạn là phun phân silic và chúng ta bổ sung cho nó là cứ 5 đến 7 ngày một lần hoặc là nếu như không có điều kiện thì bà con có thể là 10 ờ, đến 15 ngày chúng ta phun cho nó một lần thì chúng ta chỉ thì lúc đó chúng ta pha tỷ lệ là một túi silic 300 gram pha với tỷ lệ là 60 lít nước và phun bình thường cho diện tích là um, cho khoảng độ uh, cho khoảng độ hai ba mươi trụ thôi mình cứ phun đấm đìa vào thân ờ, thân lá hết nhá cả quả nữa kỹ ừ, cứ đấm bia vào cạ nó chảy xuống càng tốt mà thuận lợi cho việc phun thì ban đầu là mình phun một cái má bên này đấy sau đó mình lại sang bên kia mình để phun cho một cái má bên kia và khi phun thì yêu cầu đấm đìa trên thân trên thân trụ thanh long này trên cành lá này cành lá này trực tiếp vào hoa này và đấm đìa trên quả em ơi có thể là xịt luôn cái uh, luồn cái cái cái uh, vào phía bên trong ấy xịt đánh đánh ngửa cái cái cái cái cái cái, cái vòi ấy xịt vào trong uh, thân nữa vào thân nó đấy đấy đấy vào thân đấy ừ. đấy đấy cho cả vào đấy đấy đấy thì càng tốt đấy đấy đấy cứ cho như thế và vâng. đấy đấy mình ờ, mình ờ, đưa khi vào trong mình cho vào ngửa ngửa lên và phía bên ngoài mình phun ngoài xong mình ngửa vào phía bên trong thì để nó nó làm cho nó rửa trôi cái lấm mốc ở thân má quả chứ không ở phía bên trong cho cả vào thân ở gốc nó em ạ cả vào gốc đấy khi phun thì lưu ý bà con là ngửa cái vòi phun để vào những cái ờ, mặt lá dưới và cũng như là những cái trụ ờ, bốn à, cái gốc thanh long bám theo trụ này à, để giúp cho thanh long hạn chế được những ghẻ trên lá ghẻ trên lá này mắc võng hay còn gọi là bã trầu ở trên quả đấy ví dụ như là đây với cái quả này, này đây đây đây đây cái quả này các bạn nhé đây quả này nó nó đang bị cái tình trạng là à, bị bã trầu đây này. bã trầu hay còn gọi là bung rươi các bạn nhé Đấy. ở trong miền Nam thì trong Bình Thuận người ta gọi là bung rươi ở trên cái quả này thì bây giờ nếu như mình phun sớm phun sớm vào những cái quả non như thế này quả non như này thì sau này quả nó sẽ không bị bung rươi hay còn gọi bã trầu không bị bã trầu và à, như thế này nhưng vì ở đây là bà con chưa biết ứng dụng phân silic cho nên đã bị ờ, một số quả nó bị như kiểu ghẻ mình thì gọi là ghẻ ngoài bắc gọi ghẻ nhưng trong miền nam gọi là bung dưa hay còn gọi là bã trầu đấy đấy thì để hạn chế những cái bung dưa đó thì bà con nên phun cái phân silic này theo định kỳ từ 5 đến 7 ngày một một lần hoặc là nếu như không có thời gian thì chúng ta có thể là từ 10 đến 15 ngày ta phun cho nó một lần tối thiểu trong một lứa hái thì chúng ta cũng phải phun cho nó được khoảng 2 đến 3 lần thì hiệu quả nó sẽ rất là cao. Đấy. Và lưu ý là Như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn cái quy trình bón phân silic cho thanh long à, trong thời điểm đang thu hoạch à, và cái quy trình là phun phân silic để giúp cho cái kéo dài kéo dài thời gian thu hoạch tức là giúp để cho quả treo được ở trên cây lâu hơn mà không bị lứt không bị thối không bị uh, uh, không bị teo quả đấy và cho mẫu mã đẹp trái to quả đẹp và ngọt sắc hơn thì chúng ta xin nhắc lại với bà con là à, nếu ở giai đoạn mà phun để giữ quả ở trên cây được lâu hơn thì bà con pha với tỷ lệ là một túi à, 300g này chúng ta pha với tỷ lệ là 120 cho đến 150 lít nước tức là chúng ta phải pha theo một tỷ lệ thật loãng thật loãng để uh, giúp ừ, cho thanh long nó cái vỏ nó đàn hồi tốt hơn uh, cái cái trái nó mọng hơn và quả nó to hơn trúc đỉnh tươi hơn và cuống nó dai hơn đấy thì thanh long nó vẫn đảm bảo được cái độ vẫn tiếp nhận được cái độ đường ở trên cây vẫn tiếp nhận độ đường vào nó sẽ ngọt hơn thơm hơn ngon hơn đấy mà sẽ uh, kéo dài được cái thời gian mà treo trên cây lâu hơn thì có nghĩa là giúp cho bà con thu hoạch theo ý muốn đấy còn với thanh long mà phun định kỳ thì bà con chỉ cần dùng túi à, phân này pha với tỷ lệ là 60 lít nước phun 60 lít nước thì với 60 lít nước này thì không thể đủ cho uh, cho một xào bắc bộ 6 cho một xào bắc bộ với mật độ là 64 cây được thì lúc này chúng ta phải dùng hai hai túi hai túi trên một xào bắc bộ hai túi này chúng ta pha với tỷ lệ là cứ hai túi cứ mỗi túi này là 60 lít nước và với hai túi thì chúng ta bằng 120 lít nước thì chúng ta phun cho 64 trụ trên một xã Bắc Bộ này thì giúp cho thanh long là trước hết là cho lá khỏe này lá dày lá khỏe lá cứng bóng nó sẽ bóng như là trắng một lớp mỡ và uh, nó hạn chế được cái ghẻ này hạn chế ghẻ này hạn chế được như là cái mắt võng ở, ờ, ở, ở trên lá này rồi bã trầu ở trên quả và uh, giúp cho thanh long là cây xanh tươi và sinh trưởng phát triển tốt cũng như là tỷ lệ ra hoa và đậu quả to hơn đồng thời giúp cho trái của thanh long to hơn trái to hơn mắt thưa hơn và tai dày dày và cong hơn đấy thì uh, do cái tập tục canh tác của miền Bắc mình là bà con chủ yếu là chỉ bón phân đa lượng tức là NPK hoặc là à, đạm hay là còn gọi là đạm nân kali kết hợp cùng với phân chuồng nhưng thường thường bà con chưa bổ sung cái phân trung vi lượng cho cho thanh long cho nên dẫn đến là trái nó chưa được to và uh, cái tỷ lệ đậu quả nó chưa được cao thì cái tai nó chưa được đẹp uh, như là mong muốn chính vì vậy mà ngày hôm nay công ty trách nhiệm hữu Tân Phát Bắc Giang có làm một cái video này để giúp cho bà con những người trồng thanh long uh, bổ sung thêm cái phân trung vi lượng cho thanh long để giúp cho thanh long sinh trưởng phát triển uh, tốt và cho năng suất chất lượng cao và đến đây thì thời lượng của chúng tôi cũng đã hết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 thanh long sạch thanh long ngon thanh long chất lượng cao thì à, hãy liên hệ với à, à, điện thoại của bà của ông Nguyễn Văn Thuấn và bà Bùi Thị Liên với số điện thoại sau đây mời bà ra đây chị đọc luôn chị đọc luôn chị không nhớ số 038 038 bay tấm máy em đọc đi 29 038 294 3068 038 294 3068 rồi. Chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại ở đây để các bạn tiện liên hệ à, ờ, mua thanh long cũng như là các bạn muốn lên thăm trang trại rồi thì tư vấn về cái dùng cái phân bón silic thì các bạn hãy liên hệ với thanh công ty ờ, với Thanh Tân cũng như là muốn mua thanh long thì liên hệ với chủ vườn. Và ừ, trước khi kết thúc thì chúng tôi ờ, bổ sung thêm một ý là các bạn sẽ hỏi rằng việc phun phân silic tại thời điểm chuẩn bị thu hoạch này nó có bị gây bị à, thừa lượng literat trong à, thanh long cũng như là thừa những cái độc tố không thì à, thưa các bạn là phân sinic nó là một dòng phân sạch phân trung trung vi lượng và nó không có lượng đạm ở trong là cái cái cái túi phân này cho nên là mình phun bổ sung vào đây là cung cấp dinh dưỡng cho cây cho quả tốt hơn trái to quả đẹp ngọt hơn cho nên là Ờ, và cái này thì công ty cũng đã từng đi test mẫu những sản phẩm dùng phân silic Tân Phát Bắc Giang rồi cho nên các bạn hãy yên tâm dùng ờ, mà hoàn toàn không sợ những cái độc hại ở trên ờ, thanh long nói riêng và và nông sản nói chung và một lần nữa thì xin được cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo